Hello, xin kính chào uh, hệ thống siêu thị 18.vn xin quay trở lại với các bạn video uh, Nó muốn nói về là giới thiệu đến cho các em dòng sản phẩm Hammer Thor uh, à, dòng chuyên chất chính hãng cũng như là cái cách sử dụng dòng sản phẩm này uh, làm sao cho hiệu quả nhất và đúng cách nhất nhá uh, Thì đối với cái dòng sản phẩm Hammer Thor này trên tay mình đây là hàng của Nga anh em lưu ý nha Thì uh, khi anh em mua cái hàng bất kỳ ở đâu nhà hàng, các anh em cũng có thể kiểm tra hàng Khi mở cái hàng nó ra mình mình kiểm tra tại vì trên cái ờ, cái thị trường hiện nay cái dòng sản phẩm Hamilton để phân phối rất là nhiều đôi khi các anh em mua không đúng hàng thì đâm ra khi uh, uh, sử dụng nó không có kết quả mà đem lại nó hiệu quả không có cao với lại tiền là mất tiền là mang nữa rồi thì uh, Hamilton này thì hàng của hàng của Nga khi anh em mua về thì anh em có thể check cái mặt cốt này đó cái mình dùng phần mềm ai chất hay là phần mềm Zalo gì đó mình chất cái mạng này ra nó sẽ hiện nguồn gốc xuất xứ hay là giá cả trên thị trường đó đó rồi à, đối với dòng sản phẩm Hammer này thì bên trong của nó khi anh em mở chỉ cần mở nắp ra thôi mở nắp ra thôi là nó có cái màu à, trắng nó trắng ngang này và đặc biệt là cái mùi của nó rất là thơm mùi của nó rất là thơm mùi nhân sâm anh em nha tại vì trong thành phần nó chứa nhiều nhân sâm này à, rễ lầu lô hay là ngũ bị tử hay là một số thành phần axit à, mà có thể à, tăng cường sinh lý cho nam giới điều trị về vấn đề rối loạn cương dương à, những bạn nam giới nào mà muốn kéo dài thời gian quan hệ lâu hơn cũng như là tăng cường khả năng cứng cứng của nhỏ lâu hơn thì có thể sử dụng cái dòng sản phẩm hàng thor này cực kỳ là hiệu quả luôn thì đối với dòng sản phẩm này thì khi anh em mua về thì mình có thể sử dụng mỗi ngày nha mình sử dụng một ngày một lần và mình uống sau khi bữa ăn là từ 10 đến 15 phút và một lần như thế mình có thể uống là 2,5 ml à, bằng à, nửa muỗng cà phê đấy anh em ạ nửa muỗng cà phê anh em lũ nha tại vì cái anh em muốn uống nhiều hơn mà được nhưng mà tại vì không sao tại vì đôi khi à, cái cơ thể của mình nó chỉ hấp thụ như đó thôi là khi anh em mua 2,5 ml nó sẽ hấp thụ tốt hơn đấy rồi thì à, một lọ như thế mình có thể sử dụng từ 10 đến 12 ngày như mình nói và để mà việc điều trị vấn đề đó là cương dương hoặc là tăng cường sinh lý lâu dài về cho nam giới thì các anh em phải sử dụng uh, à, liệu trình của nó tối thiểu là từ uh, à, 2 đến 4 lọ như thế này tùy theo cơ địa mỗi người đó tại vì sức khỏe của mọi người mà nói chung là ai ai cũng muốn có một cái sinh lý mạnh mẽ và làm chủ được mọi thế trần cả à, chính vì thế những cái dòng sản phẩm Hamilton này sẽ đem lại hiệu quả rất là mong muốn cho những uh, quý đàn ông nào uh, bị uh, yếu sinh lý hoặc là bị chống sinh sớm uh, bị uh, có hệ nhân ra đấy thì anh em lên lưu ý nha được rồi thì uh, đó là video ngày hôm nay mình xin nói về dòng sản phẩm Hamilton cũng như là cái cách sử dụng dòng uh, dòng sản phẩm này thì anh em nào có nhu cầu liên hệ bên mình với hai số online 0937 195 198 và 0974 4757 hoặc là cái bản Zalo thì mình sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho các anh em Thế rồi thì và ờ, bên lưu ý tại vì trên thị trường hiện nay cái dòng sản phẩm này buôn bán rất là nhiều ờ, các em trước khi mua hàng nên tìm hiểu thật kỹ thông tin về dòng sản phẩm này nhé tại vì ờ, những video sau mình sẽ làm một số video về phân biệt hàng thật giả cho anh em xem các anh em sẽ hiểu rõ hơn Thế rồi thì ngoài cái dòng sản phẩm Hamilton này ra thì hệ thống siêu thị 18 còn phân phối rất là nhiều dòng sản phẩm khác như là dương vật giả, âm đầu giả, thu cường dương, bao cao su, vân vân rất là nhiều luôn. Thì những anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho bên mình nhé. Xin kính chào.